chào mọi người mình bình bên kênh mạch khoan cù à, nói chung lâu rồi mình chưa có à, ra lại à, video thì video này á là để mình giới thiệu sản phẩm mới bên mình và cũng để à, đăng cho youtube nó đỡ bị móc méo à, <clears throat> hiện tại bên mình á đang có bản ba sản phẩm này à, bản sản phẩm này với ba set như thế này đây set 1 set 2 set 3 những cái sản phẩm này á, mình đều có 5 màu tùy chọn để cho mọi người chọn vì á, những sản phẩm này ngoài cái mục đích là sử dụng cho công trình thì nó cũng có thể sử dụng ở nhà riêng hoặc là có thể làm vật phẩm trang trí vì vậy cho nên là mình muốn ra được nhiều màu để cho mọi người à, có thể à, <clears throat> lựa chọn và nhiều khi nó có trang trí như móc chìa khóa móc à, móc khóa ô tô móc khóa nhà móc khóa xe máy mình sẽ phân biệt ra nhiều màu để mình biết nó dễ hơn đấy thì có thể mọi người chưa biết cái sản phẩm này là gì hết thì uh, à, mình sẽ uh, giới thiệu qua cho mọi người là như thế này xong rồi mình sẽ uh, phân tích công năng của nó cho mọi người xem rồi sau đó mình sẽ bảo giá cho mọi người ha đây tên uh, mình đây đang uh, có đây sản phẩm <coughs> sản phẩm này á ở bên Nhật á thì người ta công năng chính của nó ở cái này này đeo mũi đeo mũi để mình thao tác ở trên cao đây thao tác trên cam một tay đeo mũi này đây như thế này nhẹ nhàng nhét vào một tay mình có thể lấy nó ra được rất là đơn giản thấy không đây đây nó có thể treo và móc rất nhiều thứ thao tác rất đơn giản ở trên cao chỉ với một tay đây để mọi người có thể dễ dàng phân biệt và lấy đồ nghề rồi xong này cái này ha đấy rất là đơn giản chỉ với một tay thao tác ở trên cao thậm chí là máy nha mọi người cái này á nó có thể móc tối đá được tới trong lương tới 10 kg lên đó mình chỉ nói tối đá thôi nha chứ mình không có khuyến dùng là 10 kg nha mọi người đây rồi khi mình thao tác xong một tay đơn giản mình uh, dắt nó vào đó rất là đơn giản mọi thứ thao tác ở trên cao rất là dễ dàng này những đồ nghe gì mình có thể <clears throat> nghĩ ra đều có thể cho vào hết đây đây đúng không tất cả mọi đồ nghe mình đều có thể à, đưa vào hết khi mình làm việc ở trên cao một tay mình phải à, cố định bản thân mình lại hoặc làm gì đó để à, giữ an toàn thì một tay này á mình thao tác với đồ nghe vẫn được có nhiều nhiều trường hợp á ra ở trên cao rất là khó khăn này mọi người thấy không thao tác rất là đơn giản cái búa nha đấy công việc này cái kim cái kim cũng có thể treo được đấy mình có thể treo được hết mọi thứ hầu như là mọi thứ mọi người này móc chìa khóa trước đấy á mình rất là khó chịu về cái vấn đề á khi mình đi xa buổi tối về mình đi à, về nhà buổi tối xe mình á thì gắn chìa khóa như thế này nhưng mà là để bật đèn mở cửa nhưng mà nếu như mình tắt đèn xe để mình mở cửa thì lại không có đèn để chiếu vì vậy mình cứ nhét vào thế này đây kéo ra kéo nó ra rồi lấy chìa khóa này mình mở cửa cổng con đèn xe mình vẫn bật thì móc này thì mình không bán này thao tác rất là đơn giản một tay chìa khóa xe mình nói trang trí là vậy vì cái này á mọi người có thể chỉ thể một cái này thôi đúng không khi mọi người ra ngoài mang chìa khóa xe máy thì dắt chìa khóa xe máy vào khi mọi người về á muốn à, dắt chìa khóa mang à, đi theo ô tô dắt chìa khóa ô tô vào đây hoặc dắt chìa khóa nhà hoặc có thể phân biệt chìa khóa nhà chìa khóa xe ô tô chìa khóa xe máy bằng những màu khác nhau bây giờ đây mình có tới nắm màu rồi mọi người đây rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn đây móc này đây à, tại vì hôm nay á, thì mình chưa có qua bên công ty để mình làm uh, review thực tế ở trên cao cho mọi người xem được thì mình có giới thiệu quá về sản phẩm cho mọi người xem như thế này đây ok này được chưa đây Bây giờ mình sẽ à, nói giá những cái này nhá Bấy mình nhá Thì hiện tại có bán theo set như thế này Đây Đây Set như thế này á Thì về để mọi người à, treo mũi vít Hoặc treo tu vít Set như thế này á Đây nó đi kèm với cái móc nhỏ đấy Đây cái móc lớn này Set như thế này á Thì mọi người sẽ là đeo như thế này vào Đeo chìa khóa, đeo kem hoặc đeo búa Vì nó có thêm cây tí này còn như set này thì một cái vừa đeo à, dụng cụ gì mà không có đâu à, chuối 6.3 à, mm rồi một cái thì đeo móc chìa khóa hay đeo bất kỳ cái gì mọi người muốn set 1 của mình á mọi người nhớ cho mình nha set 1 này mình sẽ bán với giá 99 ngàn set 2 này mình bán giá 179 ngàn set 3 này với giá 229 ngàn đây mọi người xem thử cho mình ok à, mọi người muốn mua hàng thì cứ liên hệ với mình số điện thoại thì mình là 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng và tất cả của mình á, đều là mua hàng thanh toán khi à, nhận hàng ship code nên mọi người cứ yên tâm về vấn đề đó đây mọi người chỉ cần để lại tên địa chỉ số điện thoại thì dưới comment cho mình là được rất là dễ dàng đúng không mọi người rồi cảm ơn mọi người nhiều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 này 300 ngàn này thử xích nha mọi người này để gắn vào máy mai sử dụng cái này cặt gỗ cặt cây đây bộ này bộ à, lưỡi cắt rung 37 món rồi cái 37 món này á có nghĩa là nó còn thêm cả gì nhảm đô chi tung tùm tờ à, vào đây mình thay được 37 món nha mọi người này đây lưỡi cắt uh, à, bản nguyệt này đây cắt gỗ cắt gỗ sắt gỗ nhựa cái này để à, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là chả nhám đây, rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này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 rồi ừ, cơ kiếm á thì à, đợt này mình về hiệu khác DZT cũng 10 lưỡi bộ lưỡi cắt gỗ ngắn rồi à, lưỡi này cắt gì đấy lưỡi này cũng cắt gỗ luôn á hai lưỡi cắt gỗ ngắn đây hai lưỡi cắt sắt này hai lưỡi cắt sắt ngắn hai lưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển từ bàn vỉ qua khoan